Thì ngày hôm qua thì mình có đi chia sẻ cho anh em về một cái đường cầu đề lui tuần Thì trong buổi tối ngày hôm nay thì nó lại ra luôn anh em ạ Nó ra được cái chạm anh em ạ Ngày hôm nay thì ờ, đặc biệt của chúng ta thì về 36 anh em nhé Chạm 3 chạm 6 tổng 9 Thì ngày hôm qua thì mình có đi chia sẻ cho em đây Đường cầu đề lui tuần ngày thứ năm Và cái chạm 6 này Và gian đề của chúng ta bốn số này của chúng ta thì vẫn chưa ăn được Nhưng mà chúng ta ăn được cái chạm 6 cứng này anh em nhé về cặp lô khung 4774 này của chúng ta thì ngày đầu thì chúng ta vẫn chưa ăn thì anh em tiếp tục vào lui cho mình. Thì ở trên kênh của chúng ta thì chỉ ăn được cái chạm 6 này thôi. Phải không ạ? Thì cũng chúc mừng anh em ở trên kênh của chúng ta mà anh em nào chuyên về cái đài lui tuần và lui chạm đủ 19 số của chúng ta thì ăn được cái chạm 6 này anh em nhé. Ngày hôm nay thì uh, nó về cái tổng 9 anh em ạ. Tổng 9 thì cái tổng 9 của chúng ta thì cũng chia sẻ cho anh em thì cách đây một hai hôm thì nó qua mất một hai hôm anh em nhé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 thì trong buổi uh, tối ngày hôm nay thì mình tiếp tục lên chia sẻ cho em về một cái chạm và kết hợp với cái bộ đề của chúng ta thì chỉ có 8 số thôi anh em nhé để chúng ta tiếp tục ta lui thì đường cầu à, lô đề của chúng ta thì gần đây khá là đỏ nên là anh em có thể là chúng ta lui lui được từ đầu cho mình anh em nhé cái chạm 6 này của chúng ta ra rồi thì anh em nào mà muốn nuôi bốn số này thì chúng ta tiếp tục nuôi được hoặc là chúng ta bỏ nó đi anh em nhé không khuyến khích anh em anh em chơi trong buổi tối ngày hôm nay thì mình sẽ chia sẻ cho em một cái trạng khác thì ngày hôm nay thì ở trên uh, kênh của chúng ta chiến thắng được uh, cái đề trạng thì ở trên ờ, Zalo uh, của chúng ta thì ngày hôm nay thì chúng ta chỉ ăn được cái đề lui thôi phải không ạ đề lui thì ngày hôm nay thì bắt cho em cái tổng 4 tổng 9 nuôi thứ năm tuần sau thì ngày hôm nay thì chúng ta chiến thắng được con uh, 36 này trong cái dàn 20 số tổng 4 tổng 9 này thì ngày hôm nay thì mình không nghĩ là nó ra luôn được cái tổng 49 này và con 36 đâu cá nhân của mình thì ngày hôm nay thì mình kết 040 và 090 545 và 595 cơ chứ không ngờ nó lại ra con 36 anh em nhé thì cũng chúc mừng anh em nào ở trên Zalo của chúng ta mà nuôi được cái tổng 49 này và cái chạm 6 của mình thì ngày hôm nay thì chúng ta cũng chiến thắng được cái chạm 6 và tổng 9 anh em nhé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 rồi ok thì cũng không muốn làm mất nhiều cái thời gian của anh em Thì trong buổi tối ngày hôm nay thì em cũng để ý luôn đây cho mình Đường cầu lui tuần của ngày thứ 6 này Thì cũng khá là ổn phải không ạ Khi mà cái đường cầu đỏ của chúng ta thì nó đã chạy Thì anh em có thể chơi ok luôn Thứ 6 ngày 14 tháng 10 này Chúng ta lấy ở cái giải 3 này anh em nhé hai con này thì chúng ta ghép theo cái đường mũi tên này chúng ta có đài lôi tuần thứ sáu này chạm 5 này chạm 5 và bộ đề 03 bộ đề 03 của chúng ta thì có 030 này 080 này 535 này và 585 chạm 5 thì mình lấy con đầu tiên này anh em nhé anh em để ý cho mình và bộ đề 03 thì mình sẽ đi test cho anh em này đề lùi tuần thứ 6 ngày 14 tháng 10 ngày đầu không ăn này ngày thứ hai này ngày thứ ba này ngày thứ tư đề về 53 thì chúng ta đã ăn được chạm 5 này và ăn thẳng vào 53 này trong bộ đề 03 tiếp tục khiên xong thì chúng ta lại đợi đến thứ sáu hàng tuần thứ tư này thứ năm này đề 65 thì chúng ta ăn chạm 5 thứ sáu ngày 21 tháng 10 thì chúng ta có chạm 4 vào bộ đề 44 bộ đề 44 của chúng ta thì có 44 này 99 này 494 chúng ta chỉ có 4 số thôi để lôi tuần thứ 6 ngày 21 tháng 10 này ngày đầu không ăn này ngày thứ hai đề về 43 thì chúng ta đã ăn được chạm 4 này tiếp tục thứ hai đề về 99 thì chúng ta đã ăn được con đề 99 này trong bộ đề 44 anh em nhé tiếp tục khi ăn xong thì chúng ta lại đợi đến thứ sáu hàng tuần thứ ba đề về 04 này ăn chạm 4 tiếp thứ tư thứ năm thứ sáu ngày 28 tháng 10 chúng ta thì có chạm 3 và bộ đề 03 bộ đề 03 của chúng ta thì có 030 này 080 này 535 này và 585 để chúng ta lui tuần 28 tháng 10 này ngày đầu không ăn này ngày thứ hai đề về 85 thì chúng ta đã ăn được con đề 85 này trong bộ đề 03 anh em nhé tiếp tục khiên xong thì lại đợi đến thứ sáu hàng tuần thứ hai đề về 43 thì chúng ta ăn chạm 3 thứ ba này thứ tư này thứ năm này thứ sáu ngày mùng 4 tháng 11 này của chúng ta thì có đề chạm 7 và bộ đề 23 này thì theo những cái đường cầu của mình test ấy nó không ăn bộ thì nó sẽ ăn chạm thì chạm thì lúc nào nó cũng ok hơn chạm bởi vì nó có nhiều số hơn lúc nào cái tỷ lệ nó ăn lúc nào nó cũng cao nên là anh em cân đối cho mình anh em nhé bộ đề 23 của chúng ta thì có 232 này 282 này 737 này 787 để chúng ta lui tuần thứ 6 ngày mùng 4 tháng 11 này Ngày đầu tiên đề về 87 thì chúng ta đã ăn con đề 87 này và ăn chạm 7 trong cái bộ đề 23 này phải không ạ? Tiếp tục. Chủ nhật này đề về 71 ăn tiếp chạm 7 này. 67 này. 30 65 Thứ 6 ngày 11 tháng 11 này thì tuần này của chúng ta thì có bộ đề 34 anh em nhé bộ đề 34 và chạm ba cứng cho mình bộ đề 34 của chúng ta thì có 343 này 393 848 và 898 Đường cầu này của chúng ta thì chỉ có 8 số thôi. Thì ở ờ, trong cái dàn đề này của chúng ta thì có con 89 này anh em nhé. 89 này nó mấy năm rồi nó vẫn chưa ra. Anh em nó có ít số thì chúng ta có thể là lui được anh em nhé. Ít số chúng ta vào được cho mình. Đây là cái đường cầu đề lui tuần thứ sáu chạm 3 và bộ đề 34 cho mình. Anh em nào trùng cầu thì anh em vào tiền không thì thôi anh em nhé. Về đường cầu lô khung của chúng ta thì em để ý luôn đây. Lô khung của chúng ta thì uh, ngày hôm qua thì vẫn chưa ra phải không ạ? tiếp tục ngày hôm nay mình bắt cho em một cái đường cầu mới nữa để anh em nuôi anh em nào mới vào thì nuôi còn đâu anh em nào mà nuôi cái chạm hôm qua thì chúng ta có thể nuôi tiếp lấy luôn ở giải ba này anh em này hai con này ghép vào với nhau theo cái đường mũi tên này anh em nhé thì chúng ta có lô khung 3 ngày thứ sáu này chơi thứ bảy chủ nhật và thứ hai anh em nhé cặp 858 thì mình sẽ test cho anh em này thứ sáu để chơi thứ bảy chủ nhật thứ hai ngày đầu tiên thì chúng ta đã ăn được con 58 này anh em này 58 tiếp tục khiên xong lại đợi đến thứ sáu hàng tuần thứ sáu ngày 21 tháng 10 thì chúng ta có cặp lô 4499 này để chúng ta nuôi thứ bảy chủ nhật thứ hai ngày đầu tiên thì chúng ta đã ăn được con 44 này anh em nhé 4499 thì chúng ta ăn được cả cặp ăn được ba nháy phải không ạ tiếp tục khi ăn xong lại đợi đến thứ sáu hàng tuần thứ sáu ngày 28 tháng 10 thì chúng ta có cặp 303 này để chơi thứ bảy chủ nhật thứ hai ngày đầu tiên thì chúng ta không ăn được này ngày thứ hai này sang ngày thứ ba đường cầu lô khung này của chúng ta bị nhầm anh em nhé thì anh em đẩy lại cho mình anh em để ý lại luôn đây cho mình ở giải tư này cặp 9779 này để chúng ta nuôi thứ bảy chủ nhật thứ hai này ngày đầu tiên thì chúng ta đã ăn được con 97 anh em nhé ăn được con 97 tiếp tục khiên xong thì lại đợi đến thứ sáu hàng tuần thứ sáu ngày 21 tháng 10 của chúng ta thì chúng ta có cặp 4334 này để chúng ta nuôi thứ bảy chủ nhật thứ hai này ngày đầu tiên thì chúng ta không ăn được này ngày thứ hai thì chúng ta ăn được con 43 này anh em nhé 43 về ngày chủ nhật tiếp tục khiên xong lại đợi đến thứ sáu hàng tuần thứ sáu ngày 28 tháng 10 của chúng ta thì có cặp lô khung 010 này để chúng ta chơi thứ bảy chủ nhật thứ hai ngày đầu tiên thì chúng ta đã ăn được con 01 này tiếp tục phiên xong lại đợi thứ sáu hàng tuần thứ sáu ngày mùng 4 tháng 11 của chúng ta thì có cặp lô khung 656 để chúng ta chơi thứ bảy chủ nhật thứ hai này ngày đầu không ăn này ngày thứ hai thì chúng ta đã ăn được con 65 anh em nhé thì theo cái đường cầu này của chúng ta thì nó có bạch thủ anh em nhé Yên xong lại đợi thứ sáu hàng tuần này thứ sáu ngày 11 tháng 11 này thì cái tuần này của chúng ta thì có cặp 5445 thì con bạch thủ là con 54 anh em nhé Bạch thủ 54 này đấy theo cái cá nhân của mình thì anh em nào trùng cầu thì anh em vào tiền không trùng cầu thì thôi đây là cái đường cầu lô khung anh em nhé thì trên đây là cái bảng chốt số của chúng ta ngày hôm nay anh em nhé về cái đường cầu đề lui tuần thứ sáu của chúng ta thì có cái chạm 3 này và bộ đề 34 và cặp lô khung 3 ngày cặp 5445 thì cá nhân của mình thì kết con 54 này hơn thì ngày hôm nay thì nó có thể nó ra được hai nháy luôn rồi ngày mai nó có rơi lại hay không thì do cái may mắn anh em nhé anh em lên cân đối làm sao nó hợp lý là được về cái đường cầu lô khung 545 và con 4774 của mình thì nó vẫn chưa ra phải không ạ về cái đà chạm 6 thì anh em có thể là bỏ anh em nuôi bốn cái số kia cũng được thì anh em tập trung vào cái chạm 3 mới này cho mình em nhé tập trung vào chạm 3 mới này thì ngày hôm nay thì anh em nào trên kênh của chúng ta mà chiến thắng được cái đề chạm 6 của mình thì để lại cho mình một cái bình luận một like